for my trăm một nghìn cái như một nghìn bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm cái gác cữ này dễ như thế này thiết kế chúng ta sẽ cắt hai mình, dập nhựa như này mình dài và mình ngắn nhé xác nhận xem là xong làm cho công ty của mình nha <clears throat> xin chào và hẹn gặp lại nhá nếu ờ, thấy hiệu quả thì bấm đăng ký hộ mình nha là sau mình sẽ giới thiệu các loại dập mà mình tự ờ, nghĩ và thiết kế ra nhá